mình đã tiếp tục với biểu bài mới là biểu thức có chứa một chữ như phần mẫu ví dụ cô đã nêu ở video trước thì mình sẽ làm quen với các bài tập và ở bài 1 mình sẽ tính giá trị của biểu thức theo mẫu vậy thì mẫu ở đây cho là gì với biểu thức có chứa một chữ 6 trừ b với b bằng 4 thì chúng ta sẽ có nếu b bằng 4 thì 6 trừ b sẽ bằng 6 trừ 4 đúng không ạ thay B bằng 4 vào đây mình chúng mình sẽ được giá trị của biểu thức bằng 2 tiếp tục với biểu thức B nếu tương tự như mẫu C bằng 7 thì biểu thức 115 trừ C sẽ bằng 115 trừ 7 và bằng 108 đúng không ạ mình cho thay tương tự như ở mẫu 115 trừ C bằng 117 115 trừ 7 bằng 108 tương tự câu C nếu A bằng 80 à A bằng 15 thì A cộng 80 sẽ bằng 15 cộng 80 và bằng 95 Bài 1 đã xong rất đơn giản và nhẹ nhàng mình chỉ viết theo mẫu ở bài 2 viết vào ô trống theo mẫu cũng tương tự như bài 1 chúng ta có biểu thức 125 cộng x với x bằng 8 mình được 125 cộng 8 bằng 133 vậy với x bằng 30 mình sẽ được gì được 125 cộng 30 bằng 155. Tương tự với x bằng 100 thì biểu thức 125 cộng x sẽ bằng 125 cộng 100 bằng 225. Với biểu thức có chứa y, y trừ 20, chúng mình sẽ có với y bằng 200 thì sẽ được là 200 trừ 20 bằng 180 với y bằng 960 thì biểu thức y trừ 20 bằng 960 trừ 20 bằng 940. Và cuối cùng với y bằng 1350 mình sẽ có biểu thức y trừ 20 bằng 1350 trừ 20 bằng 1330.